Chính hơn 700 triệu xíu ha, anh chị muốn mua một lô đất mà gần trung tâm Phan Thiết nằm trong khu dân cư Đông Đúc ha. Đây, khu dân cư xung quanh đã được à, hình thành ha. Và sát ngay khu nghiệp văn Thiết thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất là phù hợp ha. Có diện tích đất là 114 à, m2, đất phun tổ cư. Và lô đất này từ vị trí này qua đây có chiều ngang 5m3 ha, chiều sâu là 20 m. Lô đất hướng nam đó, sầu riêng thì đây là một lô đất mà rất là phù hợp để cho anh chị ờ, xây nhà và an cư ha đó xung quanh hàng xóm thì ờ, đã ở ổn định ha từ đây ờ, ra khu nghiệp Phan Thiết thì khoảng tầm 300 m thôi đi ra quốc lộ 28 1 km đi vào trung tâm Phan Thiết là 2 km đó trong vòng 4 bán kính 4 km thì anh chị thì có thể tới ờ, Cúc Mắc Phan Thiết hoặc là Lotte Phan Thiết ha. Đi xuống biển thì tầm khoảng 5 ờ, km rất là gần.